Vâng, xin gửi lời chào lời chúc đến toàn thể anh chị em tham số trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh soi cầu XSMB của chúng tôi ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên tôi xin chúc tất cả anh chị em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống anh chị em nhé. Và ngày hôm nay thì uh, chúc mừng anh chị em đã ăn được con đề uh, à, 47 và trúng được lô 80 x 2 anh chị em nhé. Thì sau khi có bảng kết quả số, số miền Bắc à, mở thưởng ngày à, thứ sáu ngày 23 tháng 8 2019 thì đội ngũ ekip và những người làm kênh soi cầu XSMB của chúng tôi à, đã đi vào phân tích và dự đoán kết quả số số cho anh chị em tham khảo hàng ngày. Thì điểm sơ qua cái bảng kết quả số số miền Bắc mở thường ngày hôm nay chúng ta có uh, giải đặc biệt thì miền Bắc ngày hôm nay có bộ dạng là 79 347 Càng 3 Chạm có chạm 47 Và à, về bộ 24 Tổng 1 chúng ta ở à, ở giải đặc biệt ngày hôm nay anh chị em nhá Còn điểm sơ qua ở à, phần lô tô ngày hôm nay Phần lô tô rất đáng chú ý đầu năm ngày hôm nay bị câm Đầu năm à, rất hiếm khi bị câm nhưng mà ngày hôm nay vẫn không thể về được con nào anh chị em nhá còn về con lô hai nháy thì có con lô 80, 87 và 89 ngày hôm nay vì hai nháy anh chị em nha Và con lô ờ, và cặp lô vì cả cặp có cặp 12 21 vì cả cặp anh chị em nhá. Vâng, ngày hôm nay thì ờ, mình soi cầu đề thì thấy rất là nhiều cầu đẹp nhưng mà mình chỉ chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay à, những cái chạm 105 và à, bộ đề bộ đề rất đẹp cho ngày mai anh chị em nhá mình sẽ chia sẻ cầu bộ đề cho ngày mai à, theo cầu này chúng ta sẽ có à, giảm 8 số cho ngày mai anh chị em trùng máu thì chơi còn không trùng máu thì anh chị em chỉ dừng ở mức độ tham khảo thôi anh chị em nhá cầu chạy như sau chúng ta sẽ lấy con hai con cuối và 87 thì về 89 chúng ta ở đây đúng không ạ ok ăn được 108 đúng không ạ ở đây thì à, chúng ta sẽ lấy hai con cuối chúng ta tiếp tục có con 8 và 4 thì chúng ta ăn được chạm 4 vì con đề 44 anh chị em nhá. Theo câu này tiếp tục chạy chúng ta sẽ có con 8 và con 3 thì chúng ta ăn được con 35 ăn được chạm 3 anh chị em nhá. Tiếp tục thì câu này báo cho chúng ta vào ngày mai chúng ta sẽ có con một ghép với con không thì chúng ta có à, chạm một không cho ngày mai anh chị em nhá chạm một không cho ngày mai ngày mai mình ưu tiên chạm không rất là đẹp cho ngày mai luôn anh chị em nhá anh chị em nhá chạm không rất là đẹp cho ngày mai luôn thì à, ghép về bộ số thì à, chúng ta sẽ có à, bộ như sau à, bộ số à, dàn như sau à, nói về dàn anh chị em nhá ở à, bộ số thì nó không không đúng cho lắm thì à, tiếp tục thì à, chúng ta sẽ ghép vào những con ở vị trí này đây thì chúng ta sẽ có được dàn tuyệt 8 số anh chị em nhé chơi cho ngày mai anh à, chị em để ý giúp mình nhá ở đây thì chúng ta sẽ có con 8 đúng không ạ hai con cuối ở đây ghép với hai con cuối chúng ta sẽ có những con số như sau 8 kép với 8 chúng ta có con 88 đúng không ạ 8 kép với 9 chúng ta có con à, 8998 ở đây thì à, chúng ta sẽ à, ghép cả hai con này với nhau hai con với à, hai con cuối ở trên đây và hai con cuối ở đây anh chị em nhá và tiếp tục thì à, chúng ta ghép tương tự ở à, 7 ghép với 8 chúng ta có song thủ 7887 7 ghép với 9 chúng ta có song thủ 7997 anh chị em nhá. Thì cầu này ghép chúng ta sẽ ăn được con con đề 89 anh chị em nhá, ăn được con đề 89. Tiếp tục tiếp tục cầu này, tiếp tục anh chị em nhá. Tiếp tục ghép như vậy thì chúng ta sẽ có 8 ghép với 4 chúng ta có song thủ 4884 và 4 ghép với 4 chúng ta có song thủ bốn bốn anh chị em nhá bốn và Thì ở đây chúng ta sẽ có ờ, dàn hai số anh chị em nhá, dàn hai số song thủ luôn anh chị em ạ. Chúng ta ăn được con đế 44 theo cầu này anh chị em nhá. Chúng ta ăn được con đế 414 đúng không ạ? Ok. Tiếp tục tiếp tục cả vị trí cầu như vậy chúng ta sẽ ghép được còn 8 ghép với 5 chúng ta có à, song thủ 5885 8 ghép với 1 chúng ta có à, song thủ 1881 3 ghép với 5 chúng ta có song thủ 3553 và 3 ghép với 1 chúng ta có song thủ 3113 anh chị em nhá 3113 thì à, chúng ta cũng ăn được con à, 35 trong dàn này giảm 8 số anh chị em nhá tiếp tục thì à, chúng ta cầu này báo cho chúng ta đúng không ạ còn một kép với ba chúng ta có à, song thủ 1331 một kép với 4 chúng ta có song thủ à, 1441 và không kép với ba chúng ta có 0330 và không kép với 4 chúng ta có 0440 anh chị em nhá 0440 và à, 0330 0110 và 1441 cho ngày mai anh chị em nhá anh chị em à, tham khảo vào ngày mai anh chị em nhá cá nhân mình thì à, thấy à, da này rất là đẹp luôn anh chị em ạ à, không biết ý kiến của anh chị em nào à, thế nào nếu có ý kiến đóng góp thì anh chị em bình luận và comment ở à, dưới phần à, nhận xét anh chị em nhá thì à, chúng ta sẽ lên dàn luôn à, ở đây thì mình có lên dàn sẵn à, dàn vì à, đây à, mình có lên dàn sẵn cho anh chị em tham khảo rồi đúng thì anh chị em có thể à,

về à, thấp cho ngày mai anh chị em nhé mình sẽ lược bỏ bớt đi năm năm sáu sáu năm tổng một ngày mai không khả năng không thể về được anh chị em nhé không một không tám tám năm thì chúng ta sẽ bỏ đi nằm ở đây luôn thì trên đây là giảm chốt số của kênh soi cầu XSMB của chúng tôi Cộng với à, giảm số chuẩn thì à, chúng ta sẽ có à, Mình sẽ lược ở đây anh chị em nhé Chúng ta sẽ à, có giảm 8 hết anh chị em nhé Mình sẽ viết vào đây cho anh chị em tham khảo Giảm 8S Vâng, trên đây là cái dàn 8 ờ, số cho ngày mai anh chị em tham khảo nha. Chúng ta sẽ có 0330, 0440 và 3113 và 1441 anh chị em nhá. Thì à, bỏ mình à, ở đây thì có 0440 rồi thì à, chúng ta sẽ bỏ 0440 ở trên này đi à, cho à, dễ nhìn anh chị em nhá. Và 0330 có ở đây rồi thì chúng ta bỏ 0330 ở đây đi Thì trên đây là cái uh, những con số của kênh soi cầu XSMB uh, à, dự đoán cho ngày mai ngày 24 tháng 8 2019 anh chị em trùng máu thì uh, anh chị em chơi còn không trùng máu thì chúng ta chỉ dừng ở mức độ tham khảo thôi anh chị em nhá. Chúng tôi luôn luôn luôn luôn nhắc nhở anh chị em những con số của chúng tôi lên đây đăng tải lên đây chỉ là những con số mang uh, tính chất tham khảo thôi anh chị em nhá. Trùng uh, dù về hay không về thì uh, anh chị em uh, kết thì có cũng à, chỉ nên vào tiền ở mức độ à, nhỏ nhẹ thôi anh chị em nhá chúng ta đánh giao lưu văn nghệ trà chanh trà, cà phê đá, đá thôi à, đánh lớn thì à, chúng ta không thể đánh được ở những uh, dàn mà nhiều số như vậy anh chị em nhá thì đối với anh chị em nào uh, đang xa cầu, loạn cầu, bi số thì có thể kết bạn qua số Zalo của chúng tôi để lấy số VIP 03 033 88 600 và 72 anh chị em nhá chốt là trúng chốt là trúng anh chị em nhá số zalo của chúng tôi đây là số Zalo và lấy số VIP anh chị em nhá lấy số VIP số Zalo lấy số VIP nên là rất mong anh chị em và tham khảo lấy số VIP của uh, kênh soi cầu XSMB thì anh chị em có thể uh, kết bạn qua số Zalo của chúng tôi đây 03 033 88 600 72 anh chị em nhá chốt là trúng để à, vào bờ an toàn hàng ngày anh chị em nhé <laughs> vâng đây là số zalo của kênh soi cầu xfmb à, xin chân thành cảm ơn anh chị em đã à, xem theo dõi à, kênh xfmb trong thời gian vừa qua thì à, chân thành cảm ơn anh chị em rất là nhiều rất mong anh chị em vào xem video nhớ ấn like cũng như đã đăng ký để à, cập nhật những video soi cầu tiếp theo anh chị em nhé.